Theo Telegraph, Nam trăm binh sĩ Trung Quốc tấn công trong đêm, bị Ấn Độ phản đoàn, chiếm ngược lại đồn quân sự. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc cho rằng binh sĩ Trung Quốc đã vượt qua đường kiểm soát thực tế LAC và khẳng định binh sĩ Ấn Độ đang chiếm giữ đất của Trung Quốc. Theo Telegraph, mới đây, binh sĩ Ấn Độ đã chiếm giữ một đồn quân sự quan trọng của Trung Quốc sau cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc PLA theo cáo buộc từ phía Ấn Độ. PLA đã xâm phạm lãnh thổ của Ấn Độ ở vùng biên giới tranh chấp thuộc Ladakh. Cụ thể, vào đêm ngày 29 tháng 8, rạng sáng ngày 30 tháng 8, khoảng 500 binh sĩ Trung Quốc đã vượt qua Spangul, một thung lũng hẹp gần làng Chushu và có cuộc xô xát bằng tay không kéo dài 3 tiếng đồng hồ với binh sĩ Ấn Độ. Một nguồn tin quan chức Ấn Độ cho biết, cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và chiến dịch phản công đặc biệt của Ấn Độ đã giúp binh sĩ nước này chiếm được một đồn của Trung Quốc ở gần vùng đồi của hồ Bangong Tiso vào sáng sớm ngày 30 tháng 8. Hiện tại, vẫn chưa rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra đụng độ và liệu có tổn thất về người hay không. Sau vụ việc, Ấn Độ đã cáo buộc Bắc Kinh có hành vi khiêu khích quân sự. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc cho rằng binh sĩ Trung Quốc đã vượt qua đường kiểm soát thực tế LAC và khẳng định binh sĩ Ấn Độ đang chiếm giữ đất của Trung Quốc. Động thái của Ấn Độ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc, làm tổn hại hòa bình và ổn định ở vùng biên giới Trung Ấn. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ hành vi này. San Suu Lee, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Tây thuộc quân đội Trung Quốc tuyên bố. Chúng tôi yêu cầu phía Ấn Độ ngay lập tức cho rút các binh sĩ vượt qua biên giới bất hợp pháp, nghiêm túc kiểm soát và kiềm chế binh sĩ ở chiến tuyến, tuân thủ các cam kết và tránh tiếp tục khiến căng thẳng leo thang. Nguồn tin Ấn Độ cho biết, tình hình có thể sẽ tiếp tục leo thang bởi phía Ấn Độ đã mở mặt trận mới nhằm đẩy lùi binh sĩ Trung Quốc và chiếm lại vùng lãnh thổ gần làng Chushu. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các chỉ huy quân sự từ hai quốc gia đã gặp mặt ngày hôm nay nhằm giải quyết mâu thuẫn. Ấn Độ khẳng định sẽ tuân thủ các điều luật đã thảo luận, nhưng cảnh báo rằng Ấn Độ cũng quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Sau giai đoạn bình lặng, Trung Quốc bất ngờ tấn công lại. Đây là hành vi gây hấn nguy hiểm. Tướng D S Huda, một cựu chỉ huy ở miền Bắc Ấn Độ cho hay. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cảnh báo rằng căng thẳng giữa hai nước đang ở mức cao nhất kể từ khi hai bên đồng ý ngừng bắn sau chiến tranh Trung Ấn năm 1962. Ngày 15 tháng 6 vừa qua, ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt hại sau cuộc đụng độ đẫm máu với lính Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên biên giới Trung Ấn chứng kiến thiệt hại về người trong vòng 45 năm qua. Mặc dù các cuộc xô xát thường xảy ra tại biên giới, nhưng binh sĩ hai bên chưa bao giờ dùng vũ khí nguy hiểm, trừ ném đá và dùng tay không. Trong diễn biến mới nhất, Ấn Độ ký thỏa thuận 380 triệu USD mua 6 tổ hợp pháo phản lực dẫn đường phóng loạt Pinaka, trong đó bao gồm 114 bệ phóng để triển khai dọc biên giới với Trung Quốc. Căng thẳng biên giới bùng phát báo Trung Quốc bất ngờ nêu vấn đề không liên quan, nói Ấn Độ nên nhờ vả Trung Quốc. Trung Quốc và Ấn Độ là tiếp tục có những mâu thuẫn mới ở khu vực biên giới giữa bối cảnh Ấn Độ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chống dịch COVID-19. Trong thông báo ngày 31 tháng 8, quân đội Ấn Độ đã lên tiếng cáo buộc lính biên giới Trung Quốc vượt đường kiểm soát thực tế LAC và tìm cách thay đổi hiện trạng khu vực đang tranh chấp giữa hai nước. Cụ thể, phía Ấn Độ cho biết, binh sĩ Trung Quốc đã bất ngờ thực hiện hành vi khiêu khích quân sự vào đêm ngày 29, rạng sáng ngày 30 tháng 8. Đây được cho là căng thẳng mới nhất tại khu vực biên giới Trung Ấn, vốn chưa có dấu hiệu thực sự hạ nhiệt từ sau vụ đụng độ nguy hiểm khiến 20 lính Ấn Độ thiệt hại hồi tháng 6. Sau các buộc mới của Ấn Độ, tờ Hoàn Cầu Trung Quốc bất ngờ đăng tải bài viết cho rằng Ấn Độ nên nhờ Trung Quốc hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19 và ngừng cơn thịnh nộ đối với những vụ xảy ra ở biên giới hai nước. Bài viết nêu rằng, trong 24 giờ qua, Ấn Độ có tới 78.761 ca nhiễm COVID-19 và Tổ chức Y tế Thế giới WHO tỏ ra quan ngại rằng điều kiện y tế kém và thiếu các biện pháp phòng dịch sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng tại quốc gia này. Hoàng Cầu cho rằng đại dịch ở Ấn Độ sẽ diễn ra theo hướng xấu nhưng sẽ không tạo ra khủng hoảng chính trị nội bộ, bởi Ấn Độ sẽ đổ lỗi cho Trung Quốc vì thất bại trong công tác chống dịch. Ấn Độ là quốc gia đứng thứ ba trong danh sách các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19 sau Mỹ và Brazil. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Ấn Độ có tới 948 ca thiệt hại, đưa số người thiệt hại lên 63.498 ca. Vì áp lực đối với kinh tế, Ấn Độ đã ban hành hướng dẫn cho đợt ngừng phong tỏa lần thứ tư, bắt đầu nối lại các tuyến tàu điện ngầm từ ngày 7 tháng 9. Từ ngày 21 tháng 9, nước này sẽ cho phép các hoạt động xã hội, tôn giáo và thể thao với quy mô dưới 100 người. Giai đoạn mở khóa 4 sẽ kéo dài tới hết ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, Gỡ bỏ phong tỏa dường như là một lựa chọn bất đắc dĩ và nhiều chuyên gia cho rằng 100.000 ca nhiễm mới một ngày sẽ không phải là điều bất khả thi nếu tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ không có chuyển biến tích cực. Trả lời Hoàng báo, một nhà phân tích tại Bombay nói, mặc dù số ca tăng cao có liên quan tới việc mở rộng xét nghiệm, nhưng các chuyên gia dịch tễ tại Ấn Độ cho rằng đại dịch đang tiếp tục lan mạnh tại các vùng nông thôn, trong khi xét nghiệm chỉ chủ yếu được thực hiện ở các thành phố lớn cơ sở vật chất y tế ở các vùng nông thôn Ấn Độ thiếu thốn hơn so với các thành phố lớn. Vậy nên, tốc độ lây bệnh sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong khi đó, nước này khó có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ấn Độ đã hợp tác với các nhà sản xuất vaccine quốc tế lớn ở Nga, Anh, Mỹ và Nhật Bản, nhưng chưa có bất kỳ hợp tác về vaccine nào giữa Trung Quốc và Ấn Độ mối quan hệ song phương giữa hai nước đang xấu đi bởi các mâu thuẫn và đụng độ ở vùng biên giới. Tờ Hoàn Cầu cho rằng, Ấn Độ đã không đưa ra đề nghị nhận hỗ trợ và hợp tác y tế với Trung Quốc, và người dân đang mù quáng phản đối Trung Quốc vì vấn đề biên giới. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói Trung Quốc và Ấn Độ đều đã đồng ý hạ nhiệt căng thẳng ở vùng biên giới. Trung Quốc tố ngược Ấn Độ, tình hình thực tế nghiêm trọng hơn nhiều. Trung Quốc ngày 31 tháng 8 bác bỏ cáo buộc từ phía Ấn Độ rằng quân đội Trung Quốc thực hiện các hoạt động khiêu khích quân sự nhằm thay đổi nguyên trạng, giữa lúc hai bên chưa giải quyết được tình trạng đối đầu ở biên giới vài tháng qua. Người phát ngôn của quân đội Trung Quốc Trương Thủy Lợi tố các binh sĩ Ấn Độ vượt qua đường kiểm soát thực tế LAC ở khu vực biên giới ngày 31 tháng 8